Kỳ tích sinh tồn 450 ngày trên hoang đảo của 6 thiếu niên, đức tin đã cứu sống họ. Năm 1965, tại một trong những địa điểm xa xôi nhất hành tinh, 6 thiếu niên đã trải qua đời học sinh của mình bình thường như bất cứ cậu bé cùng tuổi nào khác. Chúng sống trên Tonga Tapu, hòn đảo lớn nhất thuộc quốc đảo Tonga. Bọn trẻ nơi đây được nuôi dạy trong những trường dòng, nơi nổi tiếng với sự nghiêm khắc và quy củ. Tất nhiên, với môi trường giáo dục như vậy sẽ là nền tảng vững chắc đào tạo ra những con người có phẩm chất đạo đức. Nhưng với vài đứa trẻ nổi loạn thì môi trường này dường như là địa ngục. Sáu đứa trẻ này như bất cứ đứa trẻ 15 tuổi nổi loạn nào khác phát ngán với việc cầu nguyện, đọc kinh thánh và môn tiếng Latin. Chúng quyết định bỏ trốn. Đúng giờ ăn trưa, sáu gã thiếu niên này đã tụ tập trên bãi biển và thó thuyền của một ngư dân khó tính mà chúng đặc biệt ghét. Kế hoạch đào tẩu Kế hoạch của chúng ư là liều mạng và không tính toán gì cả. Bọn trẻ chỉ đơn giản chạy trốn khỏi trường học và lao sai biển theo mách bảo của ông bà. Sáu cậu nhóc dông thuyền nhỏ trộm được tới Fiji để bắt đầu cuộc sống mới, nơi mà mong rằng sẽ không có ai gõ cửa bắt chúng dậy sớm cầu nguyện. Chúng đem theo ít chuối vài quả dưa cùng một bình phun khí ga cỡ nhỏ. Điều đáng kinh ngạc là chẳng ai trong mấy cậu thiếu niên nghĩ tới việc mang theo bản đồ hay la bàn. Rõ ràng, chúng nghĩ mình là những con ngỗng trời, có thể bay vòng quanh thế giới chỉ với lông và cánh. Không biết bạn đã thử kiểm tra khoảng cách giữa Tonga và Fiji chưa? Nhưng để tôi nhắc nhở bạn nhớ, khoảng 474 dặm. Và vâng, không có bản đồ hay la bàn, tôi không đánh giá cao khả năng thành công của các cậu bé. Tệ hơn, cả 6 thiếu niên đều đã mệt lã do phải thức khuya dậy sớm học bài. Bởi vậy mà chỉ vừa rời khỏi đất liền vài km, chúng đã thả neo qua đêm và trước khi kịp nhận ra, nhịp đung đưa nhẹ nhàng của chiếc thuyền đã ru ngủ cả lũ. Khi đám trẻ thức giấc, thời tiết đã thay đổi, sóng dữ đánh gãy buồm, còn bánh lái rời ra, để lại các cậu bé trôi dạt trong vô vọng trên biển suốt 8 ngày trời mà không có lấy một giọt nước hay thức ăn. Chúng đã thử bắt cá, cố hứng nước mưa vào mấy gáo dừa rỗng và chỉ cho phép mỗi đứa nhấp một ngụm vào hai buổi sáng tối. Nhưng với tình trạng bồng tróc liên tục của con thuyền, chết chìm chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội ơn Chúa, vào ngày thứ 9, chúng thoáng trông thấy một hòn đảo nhỏ hoang vắng chỉ cách đó nửa dặm vuông, với những vách đá dựng đứng, những bãi đá và một rạn san hô thấp. Lũ trẻ liều mạng bơi vào bờ, sử dụng những tấm ván từ con thuyền làm phao. Kiệt sức, đói khát, chúng gục ngã ngay khi vừa đặt chân lên đảo. Lúc ấy, đám trẻ ngây thơ này chẳng thể nào ngờ được rằng mình sẽ phải dành 15 tháng tiếp theo tại đây. Các cậu bé đã trôi dạt một khoảng 200 dặm đầy ấn tượng để tới được đảo Ata sinh tồn trên hoang đảo. Ata là một hòn đảo xinh đẹp nhưng cằn cỗi, đã bị bỏ hoang từ năm 1863 sau khi những người nuôi lệ rời đi. Câu chuyện khó tin của 6 nam sinh này mới chỉ được nhà văn và nhà sử học người Hà Lan Rutger Bregman phát hiện gần đây trong quá trình nghiên cứu cho cuốn sách Nhân loại, một lịch sử tràn đầy hy vọng của mình. Bregman đã tìm kiếm và phỏng vấn những nhân chứng còn sống, cũng như những người thuyền trưởng đã tìm ra đám trẻ Peter Quaner. Peter là con trai Úc của một trong những người giàu nhất nước Úc, Arthur Warner. Vào những năm 1930, Arthur Warner thống trị đế chế Electronic Industries khổng lồ, chuyên sản xuất radio, nguồn giải trí chính của mọi gia đình và có thể nói là vật dụng rất giá trị và này nọ vào thời đó. Peter tội nghiệp đã phải chịu rất nhiều áp lực để nối gót cha mình. Nhưng giống với các cậu bé trong ga, Peter không xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Và như những thiếu niên tuổi dậy thì thời đó thường làm, ông bỏ ra khơi, hòng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu. Ông dành nhiều năm sau đó dông thuyền đi khắp thế giới, ghé qua Hồng Kông, Stockholm, Thượng Hải và Petersburg. Sau kỳ nghỉ kéo dài 5 năm, cuối cùng Peter cũng quyết định về nhà, nhưng vẫn thường xuyên đi câu cá để tận hưởng cảm giác tự do. Mùa đông năm 1966, ông tới Tonga du lịch và đã chọn đi đường vòng trên hành trình trở về. Và bất ngờ chưa, Peter có thể vô tình đi ngang nơi nào khác ngoài đảo Ataki chứ? Khi đi ngang hòn đảo nhỏ, Peter để ý thấy có điều kỳ lạ. Qua ống nhòm, ông trông thấy những vết cháy trên vách đá. Ông thấy lạ vì với thời tiết ẩm ướt nơi đây, những vụ cháy rừng tự phát là hết sức bất thường. Rồi bỗng, ông trông thấy một cậu bé chui ra từ bụi cây, nòm y hệt Rambo nhưng gầy gò hơn. Cậu bé ở trần, tóc dài ngang vai bết bùn đất. Cậu nhảy xuống nước và bắt đầu bơi về phía thuyền của Peter. Lúc này, Peter bắt đầu thấy lo lắng. Ở thời điểm đó, đám tội phạm thường bị đầy ra hoang đảo để trừng phạt. Vậy nên ông không chắc liệu mình có thể khống chế được cậu bé Rambo này không? Hay sẽ trở thành bữa tối của kẻ khác? Đứa trẻ gầy gò nhưng giao tiếp khá tốt, đã leo lên trên thuyền và nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo. Tên cháu là Stephen. có 6 đứa chúng cháu ở đây và chúng cháu đoán là mình đã bị mắc kẹt trên đảo suốt 15 tháng. Peter vẫn tin cẩn tắt vô ấy nấy nên đã đánh điện đàm với chính phủ. Người phụ trách xác nhận rằng ông đã tìm thấy những cậu bé mất tích vốn bị cho là đã tử nạn hơn một năm nay. Gia đình thậm chí còn tổ chức tang lễ cho chúng, nghĩ rằng con mình đã bị chết đuối ngoài biển. Thế là thuyền trưởng Corner và Stephen lên bờ để tìm những cậu bé khác Peter đã rất sốc trước những gì mình nhìn thấy. Đám trẻ không chỉ sống sót mà còn thực sự sống tốt. Kể cả vào những năm 60, hầu hết thanh thiếu niên sẽ không sống nổi nếu thiếu thịt lợn đóng hộp và hẳn là cả tivi đen trắng nữa. Nhưng đây không phải là những thiếu niên bình thường. Lớn lên ở vùng đất nhiệt đới Tonga, chúng sở hữu những kỹ năng thích hợp cho việc sinh tồn trên hòn đảo nhỏ. Warner viết trong hồi ký của mình rằng các cậu bé đã tự xây dựng một mô hình làng xã thu nhỏ với nơi trồng rau củ, những thân cây rỗng để hứng nước mưa, chỗ tập luyện với những củ tạ, sân cầu lông, chuông gà và một đống lửa không bao giờ để tàn. Tất cả đều được tạo dựng bằng tay và một lưỡi dao cũ, cùng với rất nhiều quyết tâm. Giữa việc đám trẻ dựng nên cả một sân cầu lông và việc chúng có dư thì giờ để chơi môn thể thao này, tôi không biết nên thấy ấn tượng hơn với vế nào, bởi dường như các cậu trai luôn rất tất bật. Sáu cậu bé chia nhau thành từng đội hai người phân công nghiêm khắc với các nhiệm vụ như làm vườn, nấu nướng, canh gác và dường như luôn lao động không ngơi nghỉ suốt ngày dài. Một đám trẻ vị thành niên với nhau sẽ rất dễ nảy sinh cãi cọ và than vãn, nhưng các cậu bé này đã quyết nếu có bắt đầu một cuộc tranh chấp, chúng phải tuân theo quy định ngừng chiến nghiêm ngặt, tức là sẽ tự ở một mình trong 4 tiếng để bình tĩnh lại. Đám trẻ củng cố tinh thần bằng cách hát hò và cầu nguyện, như những con chiên ngoan đạo nhất và một trong số chúng thậm chí còn làm ra đàn guitar từ những tấm củi rêu, nửa cái sọ dừa và sáu sợi dây thép lấy từ trên thuyền. Chúng sống sót nhờ cá, dừa, chim và trứng chim, thậm chí còn uống cả máu động vật để bổ sung dinh dưỡng. Sau 3 tháng, lũ trẻ phát hiện tàn tích của một ngôi làng từ thời hòn đảo còn có người ở, rồi tìm thấy chuối, gà, khoai môn dại và một loại thực vật khổng lồ với lá trồng na ná lá rau chân vịt. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Các cậu bé mất hàng tháng trời đóng một chiếc bè để rồi bị sóng đánh vào rạn san hô và vỡ tan thành từng mảng. Một trong số chúng trượt khỏi vách đá và bị ngã gãy chân. Cũng là một phép màu khi những đứa còn lại xoay sở treo được xuống dưới và đưa cậu bé ấy lên, cố định cái chân gãy bằng các thanh que. Tất nhiên, cậu bé đó đã không thể làm được việc gì trong hàng tháng trời bị tống giam trong ngày trở về. Những gì xảy ra sau khi 6 đứa trẻ rời khỏi đảo còn đặc biệt hơn nữa. Peter đã đưa đám trẻ trở lại Tonga và ngay khi vừa cập cảng, thuyền cảnh sát cũng tới nơi. Họ đến để trao thưởng cho thuyền trưởng Corner vì đã đưa 6 cậu bé an toàn về với gia đình ư. Sai. Họ tới để bắt đám trẻ vì tội mượn thuyền của người ngư dân từ 15 tháng trước. Người ngư dân bị trộm đã đâm đơn kiện và đám trẻ bị bắt giam và vào lúc này, chắc chúng chỉ ước được quay trở lại hoang đảo, nơi có không gian thoáng đẳng và hẳn là cả đồ ăn ngon lành nữa. Tuy nhiên, Peter đã nảy ra một ý tưởng. Ông hiểu câu chuyện đắm tàu của các cậu bé chính là tư liệu hoàn hảo cho những bộ phim Hollywood và ông có thể kiếm tiền nhờ việc bán bản quyền. Và đó cũng chính xác là những gì mà ông đã làm. Ông đã sử dụng các mối quan hệ của gia đình để bán câu chuyện cho những kênh truyền hình lớn nhất nước Úc Dieter đề nghị sẽ trả tiền bồi thường cho người ngư dân khó tính và bảo lãnh cho các cậu bé nếu chúng chịu hợp tác làm phim. Đức vua Tonga cũng trao cho ông quyền được đánh bắt tôm hùm và quyền kinh doanh dịch vụ đánh bắt ở vùng biển địa phương. Ông đã sử dụng đặc quyền để thuê các cậu bé làm việc cho thuyền đánh cá của mình. Và thế là lũ trẻ cũng không phải quay lại ngôi trường nội trú. 54 năm sau, câu chuyện này lại gây xôn xao dư luận thế giới và sáu cậu trai đã được mệnh danh Chú Rùi Thực Thụ. Trong trường hợp bạn chưa đọc qua Chú Rùi, họ cũng giống như những thiếu niên Tonga kia, thích bỏ trốn tới Fiji thay vì đi học, thì tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn nội dung giúp bạn. Cuốn sách được viết bởi William Goldin năm 1954, kể về một nhóm nam sinh người Anh bị rơi máy bay và mắc kẹt trên hoang đảo. Ban đầu, chúng cực kỳ phấn khích bởi bạn biết mà, không có người lớn ở bên nhưng rồi câu chuyện cổ tích của đám trẻ cũng sớm trở nên u tối. Chúng tranh nhau vị trí lãnh đạo, chật vật giữ cho lửa báo hiệu không tắt và bắt đầu trở nên hoảng loạn vì một con quái vật bí ẩn trú sâu trong rừng mà chúng gọi là quái thú. Bị khủng hoảng và rối loạn, chúng thậm chí còn giết hại lẫn nhau không thương tiếc. Rồi chúng để mặc cho ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi gần như toàn bộ hòn đảo trước khi cả bọn được giải cứu bởi một sĩ quan hải quân, cũng bởi vì ông ta đã nhìn thấy ngọn lửa lớn trên đảo. Ngày nay, câu chuyện này thường được sử dụng như một phép ẩn dụ về thực trạng của loài người, về cuộc đấu tranh nội tâm và bản chất xấu xa bẩm sinh trong mỗi chúng ta. Để công bằng với Godin thì phải nói thêm cuốn sách ra đời sau Thế chiến 2 và cuộc thảm sát người Do Thái, khoảng thời gian mà ông đã phục vụ trên tàu hải quân Hoàng gia. Do vậy, Ông đã tận mắt chứng kiến sự xấu xa, độc ác của con người. Chính vì thế, điều ông viết ra có phần quá tiêu cực và phiến diện. Bởi thực tế, con người chúng ta không xấu tệ như vậy. Minh chứng là câu chuyện của sáu thiếu niên Tonga. Chúng đã sống thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Có lẽ một phần nhờ thời gian được giáo dục trong môi trường tín ngưỡng vào thần. Vì vậy, có lẽ sẽ là bất công khi gọi bọn trẻ là chú ruồi thực thụ. Chúng rất tốt với nhau, thậm chí còn biết cầu nguyện để xây dựng đời sống tâm linh. Chúng đã không sát hại nhau mà hoàn toàn ngược lại đối xử với nhau rất tử tế. Điều đã xảy ra tại Ata không phải là về kẻ mạnh nhất sống sót, mà là về hành trình sinh tồn của những con người thân thiện và có đức tin vào Chúa. Nhưng vì sao một câu chuyện ấm lòng chứa đầy hy vọng như vậy lại bị mai một lâu đến thế? Cũng không hẳn vì người ta thiếu hứng thú với những câu chuyện sinh tồn trên đảo xa. Hay nghĩ về mất tích, đắm tàu, một mình trên hoàng đảo, hay những cuốn sách như Robinson Crusoe. Redmond, nhà sử học đã viết về các cậu bé Tonga trong cuốn sách của mình, đã đưa ra một giả thuyết. Đơn giản là người ta không có hứng thú với những cái kết có hậu. Redmond lý luận rằng những câu chuyện với thông điệp dễ chịu thường bị bỏ qua trước những câu chuyện có chứa xung đột và thương tổn điều không còn quá hiếm lạ nếu bạn xem thời sự mỗi ngày. Báo chí và TV đưa đầy tin tức về thảm họa, tham nhũng và sự yếu kém, đáng buồn thay. Hãy để ý mà xem kênh YouTube nào đăng tải những tin tốt đẹp, kiến thức hay những lời khuyên có ích thường sẽ rất ít review. Trong khi những nội dung nhảm nhí, bạo lực và sắc tình thì dễ dàng được người xem đón nhận nhiệt tình. Điều này cho thấy xã hội chúng ta đã xuống cấp về mặt đạo đức và đức tin trầm trọng như thế nào. Chính vì vậy, chúng ta càng có lý do nên tôn vinh những câu chuyện như các cậu bé Tonga. Chúng cho loài người hy vọng, thứ ngày càng trở nên hiếm hoi giữa thời buổi loạn lạc này. Bất chấp sự bi quan trong chú sùi của Gaudin, tôi vẫn muốn tin rằng khi rơi vào tình huống hiểm nghèo, hầu hết chúng ta sẽ giúp đỡ thay vì hãm hại lẫn nhau. Và đám trẻ Tonga dũng cảm kia đã cho tôi thấy niềm tin ấy là hoàn toàn đúng đắn. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này nhé.